Rồi, vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. À, hôm nay mình sẽ làm một cái video phân tích uh, chi tiết về cái uh, cách vận hành tiền của Crown nhé. <clears throat> Đấy, uh, sau cái sự kiện ngày 4 tháng 7 thì cái thông tin về được nhận mã gói 99 ơ uh, gói giáo dục 99 ơ gói trắng miễn phí thì cái um, cách thức như thế nào thì các bạn đã có video rất nhiều rồi nhé nên mình à, sẽ mình sẽ không không uh, đi sâu vào cái vấn đề này nữa đấy bây giờ mình đi vào cái mục tin tức này rồi tất cả à, mỗi một tài khoản là chúng ta đều có cái cái back office riêng của mình nhá đấy thì là muốn biết thông tin gì mới của công ty là chúng ta vội vào cái mục nếu tiếng Anh là new đó tiếng Việt thì sẽ là tin tức đấy, thì tất cả những cái tin tức của công ty đều cập nhật ở đây hết đó, khuyến mãi vé vàng người đăng ký live stream đó rồi sẽ um, số lượng thành viên tạp chí vân vân đầy đủ tất cả ha bây giờ mình uh, muốn uh, đi sâu và phân tích về cái về cái uh, vận hành dòng tiền của Crown nhé đó thì sau khi ngày 4 tháng 7 sự kiện ngày 4 tháng 7 thì Ground có uh, update nhà cái back office thì uh, trước tiên là cái về vấn đề uh, chuyển đổi từ uh, đồng euro sang uh, BP BP tức là binary point thì uh, cái này nó nó nó là thuận tiện cho chúng ta rất có lợi ích cho chúng ta một số bạn rất là lo lắng nghĩ rằng là là không không phải tiền nữa thì có có rút về được hay không thì tất cả mọi thứ vẫn như trước à, vẫn ờ, dùng chúng ta vẫn dùng để mua code được vẫn ờ, rút về à, bitcoin được về ngân hàng được về sau này thì có visa card vẫn rút bình thường và cái điểm quy đổi này là nó một euro nó tương đương với 10 bb đó thì à, cái vấn đề về chuyển à, quy đổi cái à, tiền này thành cái à, cái điểm uh, Beverly Boy này thì là không không có vấn đề gì các bạn phải lo lắng nhé ừ. um, cái ờ, mình nhận nhận thấy á, thì khi mà chuyển đổi cái uh, đồng euro này sang cái Beverly Boy này nó rất thuận, thuận tiện cho chúng ta sau này ờ, vì cái này á, thì um, nếu như bởi vì công ty Crown phát triển trên rất nhiều quốc gia rồi thì bây giờ cái đồng euro này nó chỉ là cái đồng tiền chung của châu Âu thôi đấy, có một cái số nước nữa thì nó không có dùng đồng euro này cho nên nó quy đổi sang cái điểm này là giống như một cái dạng giống như một cái đồng tiền chung uh, quy đổi ra một cái đồng tiền chung để cho toàn quốc gia <clears throat> toàn quốc gia đều uh, dễ dàng để uh, sử dụng cái uh, cái PV này trong cái uh, account balance đó nó cũng như là số dư ờ, tiền của mình thôi về sau cái cái điểm BP này nó rất là dễ dàng trong nhiều việc ví dụ như ta uh, sử dụng sản phẩm của Crown liên kết này đó hoặc là uh, hoặc là ta kinh doanh về cái điểm này tức ví dụ như là uh, live chain vừa ra đó thì uh, chúng ta có thể đặt dùng cái điểm này để đặt vé cho cho người khác cũng được đấy thì cũng quy về cũng cũng thu về tiền mặt thôi đúng không Đấy, còn các điểm BV này chúng ta vẫn mua code để vào gói à, giáo dục mới cho người mới cũng được. Đấy, cho nên cái hình thức của nó thì là không thay đổi. Nhưng khi nó chuyển đổi sang PV này là rất thuận tiện cho chúng ta trong nhiều việc chúng ta có thể sử dụng nó trong nhiều việc và theo cái uh, hiểu biết cá nhân của mình á thì về sau này cái điểm PV này có khả năng là sẽ chuyển đổi được từ tài khoản này sang tài khoản khác tức là cái ví dụ như là à, ai đó mà chưa đủ cái điểm VV này để vào một gói chẳng hạn thì họ có thể chuyển tiền mặt cho bạn và bạn chuyển cái điểm VV này sang tài khoản của họ đấy để họ mua code đấy theo sự hiểu biết của mình trong những cái à, trong những cái công việc đã làm trước đây thì là mình uh, hiểu biết về cái cái điểm VV này nó nó nó như vậy nó được chuyển đổi như vậy còn rao khi nào thì mình uh, chưa nắm rõ khi nào có thông tin thì các bạn sẽ biết được trong back office đó Rồi, tiếp theo là cái um, cách à, vận hành dòng tiền của Crown là mình à, phân tích cá nhân thôi nhé. Cái này thì các à, leader sẽ cập nhật là chuẩn nhất để thông báo tới các bạn nhưng mà trước mắt mình phân tích theo cái cá nhân của mình thì như này. Đó, uh, khi mình là thành viên của Crown và mình sử dụng sản phẩm của Crown ra mắt uh, Crown liên kết với các uh, công ty khác đó, mà khi, thì khi đó mình sử dụng những cái sản phẩm đó mình sẽ được discount 20 phần trăm đó giống như là um, uh, bạn bè mình uh, mở một quán ăn đúng không đấy, mình giới thiệu bạn tới À, thì nói à, đấy bạn là của đứa này đứa, đứa kia đó thì đấy giảm giá cho nó đấy ví dụ như thế thì uh, cái 20 phần trăm discount này nó cũng tương tự như vậy thực ra là uh, những cái uh, cái gì mà trong cuộc sống thường ngày ấy, Ờ, chúng ta nhìn thấy khi mà khi mà chúng ta nhìn thấy thì ờ, nó cũng vận hành lên ờ, lên cái trong trong cái công việc cuộc sống hiện đại bây giờ hết đều là như thế cả đấy mình nói những những cái ví dụ nó nó thường nhật như thế để cho cho chúng ta dễ hiểu nhất ha ha đó khi là chúng ta sử dụng những cái sản phẩm mà ra liên kết với các doanh nghiệp đó thì là chúng ta sẽ được trước mắt là chúng ta sẽ được giảm 20 phần trăm 20% ví dụ như uh, chúng ta mua một cái vé máy bay hay là sử dụng một sản phẩm game hay cái gì đó ví dụ là giá trị giá là nếu mà chúng ta à, nạp tiền vào để mua thẳng cái dịch vụ à, từ cái công ty đó thì chúng ta phải trả 100 đô đấy nhưng mà vì là thành viên của rao đó, và người ta mình tiêu dùng cái những cái sản phẩm mà ra liên kết đó đó thì mình sẽ được giảm 20 phần trăm tức là mình chỉ trả 80 phần trăm cái trị giá của của cái sản phẩm mình dùng đó thôi đó ok chưa rồi thế thì sau khi giảm giá thì là cái à, phần trăm lợi nhuận mà mà giữa các công ty liên kết rao liên kết đó phân chia với à, ờ, với rao của mình là 50 50 theo thông tin trước đây là 50 50 còn những cái còn những cái uh, cái, cái cái sản phẩm khác thì bao nhiêu như nào không biết đó là việc của giữa rao và và các công ty liên kết đó đấy thì khi mà rao chia ăn chia lợi nhuận với các công ty liên kết đó thì quay trở về với công ty thì cái à, phần trăm lợi nhuận của rao nhận được à, khi liên kết đó sẽ là 100% đấy thế thì 100% này sẽ sẽ được phân chia như thế nào đây sẽ được phân chia như thế nào sẽ được phân chia 15 phần trăm 25 phần trăm 60 phần trăm mình sẽ đi chi tiết mà hai cái ở trên này sau bởi vì nó cần phải phân tích kỹ một tí đấy đấy thì cái cột này là cái cột là lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí đó lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí thì là cái lợi nhuận của công ty này là sẽ quay trở ngược lại chia cho vào các bể tài chính 40 phần trăm những người nắm giữ uh, à, uh, à, crowd reward 40 phần trăm và công ty giữ lại để vận hành 20 phần trăm thì những cái này thì là quá chi tiết uh, từ đầu tới giờ rồi đúng không ạ đấy cái lợi nhuận sau khi trừ đi chi phí là công ty quay trở ngược lại chia theo tỷ lệ 40 40 và 20 này chúng ta đã rõ rồi thì bây giờ cái 100% mà uh, rao nhận được từ các công ty liên kết ăn chia từ các công ty liên kết để 100% đấy quay trở lại công ty thì cái 100% đấy sẽ vận hành như thế nào đấy thì sẽ vận hành theo cái ba mức cái phần trăm như này hai cái đầu mình sẽ nói chi tiết sau thì cái 60% này đó 60% này là cho các nhóm hiện có cho phần thưởng dư và C1 tức là 60% này sẽ là nằm trong cái cột này trong cái cột đã trừ đi chi phí cái cột lợi nhuận đã trừ đi chi phí của công ty này để quay ngược lại chia tỷ lệ 40 40 20 cho chúng ta đây đó là 60 phần trăm nó sẽ nằm trong cái cột này đấy thế thì mình sẽ đi vào chi tiết 15 25 phần trăm như nào 15 phần trăm là dưới dạng hoa hồng bán hàng có nghĩa là uh, khi thành viên của rao đó, tiêu dùng hoặc là um, giới thiệu hoặc là uh, giới thiệu hoặc là kinh doanh uh, thì sẽ được nó 15% này nó giống như một cái mức chiết khấu khi ta bán mặt hàng gì cũng vậy ta nhập hàng về ta bán cho khách và công ty là chiết khấu lại cho ta bao nhiêu phần trăm đó thì để cái 15 phần trăm này uh, rao nó chia cho những người kinh doanh cùng rao đó, kinh doanh các sản phẩm mà ra liên kết đó nó cũng giống như là cái chiết khấu mà ta nhận được khi ta bán hàng đúng chưa đấy rồi tiếp tục đến 25% này 25% <clears throat> cho nhóm người dùng hoạt động có nghĩa là khi ta là thành viên của RAO rồi đó ta kinh doanh à, mỗi một à, mặt hàng mỗi một sản phẩm là có cái chiết khấu này riêng rồi nhưng mà 25% này là cái hoạt động nhóm giống như là cái um, à, chiết khấu của toàn đội nhóm á. đó khi mà mình à, à, tiêu dùng này à, đội nhóm của mình tiêu dùng này đó thì à, sẽ nhận được à, nằm trong cái cái 25% này cái 25% này nó gần tương đương giống như là cái uh, cái bể tài chính á đó cái bệ tài chính 40% này này 40% là sau khi mà công ty có lợi nhuận là chia à, là chia giống như khi mà 40% này đó là khi mà à, mình à, chia sẻ cơ hội chia sẻ cơ hội à, để cho những người khác mà nắm giữ à, nắm giữ à, cổ phần của à, rao đó thì mình lọt vào các cái bể tài chính giống như mình làm ở một công ty đúng không mình làm một công ty mình làm tốt hay à, hay là mình à, ký kết được nhiều hợp đồng này kia mình được lên chức đó đó thì 40 phần trăm này là các bể tài chính này cũng giống như mình hoạt động trong một công ty mà mình làm giỏi làm tốt đấy à, ký được nhiều hợp đồng đấy thì, à, thì là sẽ được à, vào à, lên cấp à, lên chức thì đây là 40 phần trăm là cái à, bể tài chính mà sau khi à, công ty có lợi nhuận chia thì cái 25% này cũng thế 25% này là giống như cái cái bể của người tiêu dùng Đấy, 40% là bẻ tài chính khi mà um, giới thiệu uh, uh, cho mọi người để nắm giữ cái cổ phần của rao còn khi mà rao đưa ra các sản phẩm liên kết để đi vào hoạt động thì là những cái uh, người chúng ta mà tiêu dùng những cái người trong nhóm của chúng ta mà tiêu dùng thì là lọt vào trong cái uh, cái bể người tiêu dùng này đấy nhóm người tiêu dùng hoạt động đấy là nằm trong 25% này đấy 25% này giống như um, giống như là cái cái mức chiết khấu cho hoạt động nhóm đấy thế thì 25% này để đạt ờ, phải có điều kiện gì để đạt được 25% này thì đó là cái cái điều kiện để tham gia đó là mỗi một quý bạn phải tiêu dùng đấy, mỗi một quý bạn phải tiêu dùng ít nhất một lần một sản phẩm nào đó đấy mỗi một quý bạn tiêu dùng uh, ít nhất một sản phẩm nào đó trong trong cái các sản phẩm của rau liên kết và những người trong đội nhóm của bạn mỗi một quý cũng phải tiêu dùng một lần đó thì tất cả những người uh, đều tiêu dùng một lần trong quý đó sẽ nằm trong cái nhóm này trong cái nhóm mà uh, ờ, chiết khấu hoạt động nhóm này 25 phần trăm đấy cũng giống như cái là ờ, uh, doanh nghiệp mà uh, mà doanh nghiệp khác ở trên thế giới họ cũng làm như này ví dụ mỗi ờ, làm việc theo đội nhóm đấy thì ví dụ như là ờ, trong một tháng ừ, họ phải à, bán được bao nhiêu hàng đó bán được bao nhiêu điểm PB đó đó trong một tháng trong một tháng họ phải bán được bao nhiêu điểm BB đó thì họ mới có cái chiết khấu của chiết khấu doanh số nhóm đấy tức những người trong cái nhóm của họ trong team của họ đó họ phát sinh những cái là doanh số ra thì đều nằm trong cái cái à, à, phần trăm à, phần phần trăm doanh số này đấy cái cái bẻ này nó cũng gần tương tự giống như 40 phần trăm của các bẻ tài chính này nhưng ở bên bẻ tài chính là uh, chia sẻ cơ hội cho người khác để nắm giữ à, cổ phần còn 25 phần trăm này đó là tiêu dùng cái điểm tiêu dùng hoạt động nhóm à, cho, trên các sản phẩm mà rao liên kết đấy trên các sản phẩm mà rao liên kết đó đấy thế thì um, một quý một quý bạn ờ, chỉ cần sử dụng mà uh, ờ, cho cá nhân một lần thôi Ờ, thực hiện ít nhất một lần à, để sử dụng thôi thì là đã đủ điều kiện rồi tất cả các thành viên khác trong nhóm của bạn cũng thế chỉ cần sử dụng một lần thôi là đạt điều kiện là à, nằm trong cái 25 phần trăm à, doanh số nhóm này đấy thế thì sau khi kết thúc quý đấy, sau khi kết thúc quý thì cái thu nhập trong nhóm này cũng sẽ lại được chia đều ra giống như đấy giống như các bài tài chính này đúng không ạ về tài chính nó khác một cái là mỗi một tháng đi chi một lần còn cái uh, doanh số nhóm uh, hoạt động và tiêu dùng này thì là uh, sau một quý họ mới chia đó đúng chưa đấy rồi ok vậy là 25% này nó cũng tương tự như cái 40% ở bên uh, các bể tài chính này các uh, khác một cái là bể tài chính này thì hàng tháng chia một lần còn cái doanh uh, doanh số nhóm này uh, mà còn cái doanh số nhóm tiêu dùng này thì là sau một quý người ta tổng kết lại cũng giống như bên này như bên bể tài chính này sau còn bên này là sau một quý người ta tổng kết lại cái doanh thu của nhà cái hoạt động nhóm đó là bao nhiêu người ta cũng chia đều ra trong cái nhóm này giống như 40 phần trăm này hàng tháng đấy cũng chia đều cho những người ở cùng cấp bậc với nhau mỗi một cấp bậc chia đều cùng ở cấp bậc nhau thì 25 phần trăm này cũng chia cho hoạt động à, nhóm là như thế đấy Thế thì 100% lợi nhuận của ờ, rau ờ, khi được ăn chia với các công ty liên kết đấy thì ờ, bốn uh, 15% này và 25% này là mình đã phân tích kỹ rồi. Thế còn 60% này là sẽ nằm trong cái cột này. Cột này ừ, nó cột uh, 60% này sẽ là cái lợi nhuận sau khi trừ đi hết các chi phí là quay trở ngược lại chia cho cộng đồng của chúng ta 40% uh, bẻ tài chính 40% uh, cổ tức và 20% công ty uh, uh, duy trì hoạt động đúng chưa đấy Ờ, thế nhiều bạn sẽ nếu mà nhìn không xa sẽ nghĩ rằng là à, chia hết cho những người chia hết cho những người à, phải hoạt động phải làm việc như thế này rồi thì thì cổ tức được bao nhiêu đúng không ạ thế đây là đây là các bạn này đây là các bạn nhìn là phân tích cái cái 100% ra các bạn nhìn thấy 60% à, này các bạn nghĩ nó là con số nhỏ Đấy, nhưng mà uh, với cái tốc độ phát triển của rau như vậy và tất cả các công ty mà rau liên kết đều là công ty chất lượng uy tín hàng đầu cũng giống như Lightgen vừa ra đó cũng là công ty du lịch hàng đầu của Mỹ đúng không ạ đấy thì các con số này hoặc những cái 60% này và những cái con số về doanh thu của uh, du lịch uh, game uh, giải trí các thứ thì nó không phải là con số nhỏ các bạn nhìn uh, nghĩ rằng chỉ nghĩ rằng là chia hết cho những cái người mà hoạt động hoặc phải đi kinh doanh thì mình nhận được như thế này các bạn bạn nghĩ là cổ tức sẽ được ít nhưng mà cái doanh số của của của các sản phẩm mà ra liên kết nó nó lên tới à, nó nó theo thống kê nó lên tới à, hàng tỷ đô chứ nó đâu có phải là giống như là um, 100 triệu mà chia cho các bạn à, uh, 60 triệu để để chia đều ra đâu đó, các bạn phải nhìn xa đó là cái Ờ, tầm nhìn xa đó là cái doanh thu cái tiềm năng của rau là theo cái tốc độ này tiềm năng của rau lớn như thế nào và cái doanh thu của các cái cái sản phẩm mà rau liên kết đó, nó không phải là là là là, là thấp bé tầm thường nhỏ bé đâu đấy thế thì cũng giống như trong công ty thôi ví dụ như các bạn làm văn phòng làm giấy tờ đúng không ạ thì là chỉ các bạn chỉ nhận lương cứng thôi còn ví dụ những người phải đi ra ngoài hoạt động ký kết hợp đồng rồi, rồi, giao dịch này kia thì ngoài lương cứng ra họ cũng được nhận được cái phần những cái phần trăm hoa hồng mà mà họ ký kết được hợp đồng chứ đúng không đó tất cả mọi thứ nó nó đều như những cái công việc mà chúng ta làm công ăn lương à, hàng ngày bình thường vẫn vận hành như thế nhưng chẳng qua là chúng ta không biết chúng ta không nhìn thấy tức là khi mà công ty trả lương cứng cho chúng ta công ty trả lương cứng cho chúng ta chúng ta chỉ biết chỉ biết là lương chúng ta bao nhiêu Ờ, rồi là ừ, à, công ty vẫn à, hoạt động ờ, vẫn có doanh thu và chúng ta vẫn được lương thế thôi còn chúng ta đâu có nhìn được cái chúng ta đâu nhìn được cái à, cái vận hành ở bên phía bên bên bên này những cái phần trăm vận hành bên phía bên này là những cái cổ đông là những cái uh, người có chức danh trong công ty họ phải ngồi lại với nhau để họ tính toán để họ họ họ tính toán để họ bàn bạc chia ra những cái phần trăm như thế này uh, cho những um, uh, nhân viên cho những cấp bậc và cho những cái chi phí của công ty như thế này chúng ta không nhìn thấy đấy nhưng do rao nó rất minh bạch rao nó rất minh bạch nó uh, trình bày hết trên ờ, trên back office của mỗi người như thế này cho nên là mình đi sâu vào phân tích uh, phân tích cho mà theo phân tích theo cái uh, hiểu biết cá nhân của mình đấy theo hiểu biết cá nhân của mình để các bạn nhìn thấy như thế này đúng không ạ mình đi làm công ăn lương thì thì những cái công việc những cái công việc phân chia và tính toán như thế này uh, đấy là uh, việc của công ty uh, của các sếp mình đâu có được biết đâu đâu được tham gia đúng không mình cứ hàng tháng là nhận uh, lương cứng hàng tháng thôi đấy còn những cái khoản này là sếp phải tính toán thế thì rao cũng như vậy thôi cũng như là một doanh nghiệp cũng là một doanh nghiệp cũng phải tính toán cũng phải kê khai như thế này thế kia thì uh, do rao nó minh bạch cho nên là chúng ta nhìn thấy những cái này để chúng ta phân tích đấy đúng không ạ người đầu tư sẽ nghĩ rằng là uh, mình thế thì mình đang ngồi đây mình nhận cổ tức thì các phần trăm khác nó chia cho những người đã đã hoạt động ờ, hệ thống này uh, hoạt động bán hàng hoạt động bán hàng cùng uh, các sản phẩm cùng rao này rồi là hoạt động à, doanh số nhóm này người ta nhận hết rồi thế thì mà được bao nhiêu đúng không thế các bạn không nghĩ rằng là à, các bạn không nghĩ à, không không nghĩ rằng là tất cả những người hoạt động hệ thống này những người bà, à, bán hàng cùng công ty này những người hoạt động nhóm này người ta đang đi tạo ra lợi nhuận tạo ra doanh thu cho công ty cho rao để rao quay ngược lại chia cổ tức cho các bạn này đúng không đúng không đấy nếu không có những người này hoạt động thì các bạn có nhận được cổ tức hay không đúng chưa thế thì khi mà người ta hoạt động người ta hoạt động hệ thống khi hoạt động mà, mà bán hàng và hoạt động nhóm thì người ta sẽ phải có cái công sức của người ta chứ đúng không mà nếu mà các các bạn là nói rằng là là người ta nhận hết cái phần trăm này thế thì cái doanh thu của rao từ đâu doanh thu của rao từ đâu được quay ngược lại chia trả cổ tức cho những à, những nhà đầu tư đúng không đấy cái hình thức mà mà uh, chia chia sẻ kinh tế đám đông này hoạt động mạnh hay không là do cộng đồng mà chúng ta thì đã có cộng đồng mạnh rồi đúng không hoạt động hay không là do cộng đồng thế không nếu mà không có cộng đồng không có những người làm hệ thống không có những người kinh doanh cùng rau có những người hoạt động nhóm như thế này thì rau lấy đâu ra doanh thu để quay ngược lại chi trả cổ tức cho chúng ta đúng không đấy thế thì khi mà uh, hoạt động nhóm hoạt động hệ thống mạnh như vậy thì rau sẽ có giá trị giao sẽ có giá trị và khi lên sàn thì cái giá trị cổ phần của chúng ta nó tăng vọt lên đấy thì khi đó các nhà đầu tư có lợi không ạ đúng không đấy cho nên là cái nhà cái cái hình thức và cái mô hình mà chia sẻ kinh tế đám đông đó, nó cực kỳ là vĩ đại nó cực kỳ là à, là hay ho nhưng mà do chúng ta chưa nhìn nhận ra mà thôi đúng không ạ tất cả các doanh nghiệp nước ngoài à, mà giàu có hầu hết nó người ta à, người ta hoạt động theo cái mô hình như thế này bởi sao họ giàu có và họ phát triển mạnh là như vậy Việt Nam chúng ta là thường là ăn sổi và làm mạnh ai người làm đó đúng không dạ, cũng ờ, ngay cả Việt Nam của chúng ta cũng đã có câu là một cây làm chẳng nên non ba cây trồng lại nên hòn núi cao đúng không ạ đấy thì cái um, um, mở rộng ra thì là cái mô hình của nước ngoài người ta uh, giàu có là nhờ cái mô hình như thế này đúng không chia sẻ cộng đồng liên kết cộng đồng à, hợp lại với nhau để chung sức và dĩ nhiên là à, rao sẽ không để cho chúng ta à, bất cứ một ai thiệt thòi cả bởi vì rao có, có có có phát triển hay không là do cộng đồng đúng không ạ đấy cộng đồng phát triển thì rao mới phát triển là um, giống như câu nói là um, thành công của bạn cũng chính là uh, đó chính là thành công của tôi đúng không đấy thế thì uh, rao phát triển hay không cũng do, do cộng đồng đấy do cộng đồng thì những người đi làm hệ thống như này kinh doanh như thế này người ta phải có công của người ta Ờ, và khi đó ra phát triển thì, thì giá trị cổ phần của các bạn cũng tăng lên Đấy, khi lên sàn cũng tăng lên và cái cổ tức của các bạn cũng cao lên rào không để cho ai thiệt thòi cả rất công minh và minh bạch ngay cả cái à, bạn à, chi trả và và cái cách vận hành tiền này cũng đã à, minh bạch trên back office của mỗi người rồi à, khi chúng ta đi làm công ăn lương thì những cái à, cái này chúng ta có đâu đâu có được tham gia vào đâu đúng không đấy à, rồi tiếp theo là uh, tức là ờ, một uh, số nhóm toàn sẽ là toàn cầu một số nhóm sẽ là dành riêng cho một số quốc gia thị trường cụ thể có nghĩa là mỗi một uh, uh, mỗi một sản phẩm khi mà rao ra thì là um, có thể có sản phẩm toàn quốc sẽ được uh, kinh doanh với nó Đấy, sẽ được kinh doanh với nó còn có một số sản phẩm thì chỉ ở một số nước thôi đúng không ạ Đấy, cái này thì đơn giản rồi Đấy, thế thì à, chỉ có mổ dưới nước thôi và mỗi một sản phẩm mỗi một sản phẩm đây mỗi rồi <clears throat> rồi đây nhá um, cái hoạt động uh, doanh thu nhóm 25% này á là um, dành cho mỗi một mỗi một uh, sản phẩm mà ra ra mắt nhé mỗi một sản phẩm ra tức là uh, cái hoạt động nhóm này là mỗi một sản phẩm mà ra ra mắt làm là, là có một cái hoạt động nhóm này riêng tức sản phẩm nó ra mắt là 25 phần trăm này riêng giống như là chúng ta làm à, chúng ta nhận được 25 phần trăm hoạt động nhóm của công ty này 25 phần trăm hoạt động nhóm của công ty kia tức là mỗi một công ty mà ra liên kết thì thì là có một cái à, có một cái phần trăm hoạt động nhóm này khác nhau à, chứ không phải là à, tổng cộng lại nhé đó à, bởi vì có một số nước là Ờ, có một số sản phẩm là ờ, hoạt động trên toàn quốc gia nhưng có một số sản phẩm cũng chỉ được kinh doanh hoạt động ừ, trên ờ, một số quốc gia thôi cho nên mỗi một sản phẩm mà ra ra mắt là sẽ có một cái nhóm hoạt động nhóm hoạt động riêng này đấy đó càng nhiều bộ phận sẽ có một nhóm người dùng hoạt động cho mỗi sản phẩm mới mà chúng tôi khởi chạy mỗi một sản phẩm mà rao liên kết với các công ty khác là có một nhóm người dùng này riêng đấy có phải là một doanh nghiệp mà mà, mà chúng ta được mà, à, có phải một cái, cái cái tập đoàn mà chúng ta được kinh doanh với rất là nhiều sản phẩm không giống như ta có à, có rất là nhiều cái cái mặt hàng cái sản phẩm một cái doanh nghiệp khác nhau để chúng ta kinh doanh không đấy thế thì ờ, trước đây cái video trước đây mình có nói à, một câu hoặc là à, nếu không làm rau thì đừng làm gì cả và các bạn biết sao không? bởi vì mình cảm thấy rau rất nó nó rất là perfect ví dụ như này mình phân tích nhá là ví dụ như các bạn là làm bên à, à, my aladdin này hoặc là hoặc là payback này thì nó nó, nó chuyên về cái chính sách là hoàn tiền đúng không khi tiêu dùng và hoàn tiền đó hoặc là khi mà uh, chúng ta kinh doanh với um, À, à, chúng ta kinh doanh với à, những cái mặt hàng bán hàng thông thường và được chiết khấu đó, đúng không đấy thì thì thì có phải là các bạn để ý xem là rao nó tập hợp tất cả những cái chính sách đấy không đúng không đấy những hoặc là những cái doanh nghiệp mà kêu gọi vốn đấy thì các bạn để ý nhé kêu um, rao thì không phải là kêu gọi vốn rồi nhưng ông Johan cũng đã à, đã tạo cơ hội cho chúng ta nắm giữ cổ phần của công ty để khi công ty lên sàn và cái giá trị à, tài sản của chúng ta nó tăng lên đấy theo um, à, nó tăng lên thì có phải là chúng ta cũng nắm giữ chúng ta cũng là cổ đông của công ty đúng không đấy chúng ta là cổ đông của công ty thì cũng giống như các cái công ty khác à, là công ty khác là là cũng được nắm giữ cổ phần trong trong doanh nghiệp đúng không cho nắm giữ cổ phần mình cũng có rao cũng có đúng không đấy và uh, rau cũng có phần trăm uh, lợi nhuận khi mà kinh doanh các sản phẩm cùng rau đúng không đấy cũng có phần trăm đấy. rồi tất cả những cái lợi nhuận của rau tất cả những cái lợi nhuận của rau quay ngược trả đây quay quay quay ngược về đây trả chi trả cho chúng ta thì có phải là uh, uh, chính chính rau tiêu dùng chính rau phát triển cộng đồng chính rau kinh doanh và rao lại quay lại chi trả cho chúng ta có phải là có phải là giống như việc uh, chính sách là hoàn tiền không đúng không đấy bởi vậy cho nên là video trước mình đã nói là uh, rao rất là perfect đấy nó tập hợp tất cả các cái cái chính sách của các doanh nghiệp khác vào trong vào trong một trong một doanh nghiệp này thế thì có phải là nếu không làm ra thì đừng làm gì cả đúng không mình sẽ xây dựng doanh nghiệp cho chúng mình uh, cho chúng ta mà uh, chính sách của nó gồm ờ, đầy đầy đủ các uh, chính sách của nó bao gồm đầy đủ các các cái là cái lợi ích của những cái doanh nghiệp khác đấy đúng không thế tại sao chúng ta không tập trung vào để xây để để xây dựng rau và coi nó như là một sự nghiệp đúng không trong khi rau lại rất nhiều sản phẩm sẽ ra mắt rất nhiều sản phẩm mà chúng ta có thể kinh doanh từ nó mà chính chúng ta kinh doanh chúng ta sẽ thu về lợi nhuận và ra quay trở ngược lại trả chi trả cho cộng đồng đó là lại là giống như hoàn tiền đúng không rồi ok đấy là cái uh, phân tích cá nhân của mình nhé còn chính xác như thế nào thì để các uh, leader toàn cầu sẽ cập nhật chính xác uh, thông tin tới các bạn cho rõ cái phần này còn uh, theo cái sự hiểu biết cá nhân của mình thì nó là như thế đấy thì còn thêm một điểm cuối cùng nữa là uh, trước đây á, à, thì à, rao sẽ phân chia à, 80% về tiền mặt và ba và 20% về à, cổ à, về về C1 Rua đúng không thì bây giờ à, rao sẽ thay đổi là ờ, ba mà 70 30 Đấy, 70 sẽ về tiền mặt và 30 à, tự động tự động là 30 khi mà chúng ta nhận được à, tiền hoa hồng gì đó thì tự động 30 sẽ về phần thưởng C1 Reward tự động sẽ về 30 nhưng lại cho chúng ta cái quyền là à, trong cái, cái 70 còn lại đó chúng ta có quyền là chúng ta có tiền ờ, đầu tư tái đầu tư hết vào cái C1 Reward của mình cũng được nếu ai có tầm nhìn xa thì chúng ta ờ, đẩy hết vào đấy còn ai muốn rút tiền mặt thì chúng ta vẫn có thể rút 70 phần trăm đúng chưa thế bây giờ bây giờ ờ, các bạn để ý giống như um, giống như ví dụ uh, 100 đô đúng không 100 đô chúng ta rút là 30 30 đô vào 30 ơ vào cổ phiếu 70 ơ uh, 70 ơ về tiền mặt Thế bây giờ 70 ơi chúng ta rút ra được khoảng à, à bao nhiêu gần 2 triệu à? à, đâu triệu triệu rưỡi triệu rưỡi đúng không chúng ta mua một bộ đồ mua hộp sữa một hai hộp sữa cho con là hết đúng không thế nhưng mà khi chúng ta đầu tư uh, tái đầu tư hết và trong C1 Vivo này thì sau này nó sẽ là một tài sản lớn đó thế thì đó là cái là do cái cái điều kiện điều kiện hoàn cảnh và cái tầm nhìn của mỗi người và chúng ta có thể lựa chọn nó thôi đấy cho nên là giao mới mình mới viết ở đây là tự do với phần thưởng tự do với phần thưởng cái đấy là mình có quyền còn 30 phần trăm bây giờ hiện tại là 30 phần trăm sẽ vào C1 reward trước đây là 20 phần trăm đó rồi ờ, cảm ơn các bạn nếu ờ, mà xem video mà cảm thấy cần đóng góp ý kiến như thế nào thì à, bình luận ở dưới để cho mình ờ, biết thêm ý kiến nhé